bạn có thể giúp trẻ khám phá xúc giác của chúng bằng cách bảo chúng tìm các đồ vật với những cấu tạo khác nhau. Ví dụ, bạn có thể hỏi, con có thể tìm được thứ gì trơn láng không? Và trẻ có thể tìm một thứ gì đó, như một cái tô hoặc một chiếc lá. Hoặc bạn có thể hỏi, con có thể tìm thứ gì gồ ghê không? và chúng có thể tìm vỏ cây hoặc một hòn đá. Nếu bạn hỏi, con có thể tìm được thứ gì mềm mại không? Trẻ có thể tìm được một cái chăn hoặc một chiếc lông vũ. Bạn có thể tiếp tục yêu cầu trẻ tìm những kết cấu khác, ví dụ như cứng, gập ghềnh hoặc lông lá. Đây là cách thú vị để giúp trẻ học về xúc giác